Panadol trẻ em nhanh chóng giảm sốt, vị ngọt dễ uống. Không dùng Panadol trẻ em cho người suy gan suy thận hoặc dị ứng với paracetamol. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.